Đúng vậy. Hôm nay sẽ tiếp tục là một video mới của à, series cặp đôi đại chiến các bạn ạ. À. Và có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm cái series này. Nhưng mà tiếc là ngày hôm nay chỉ có hai cặp đôi thôi chính là Phong Sam và Sim Kai thôi, chỉ có hai cặp đôi thôi các bạn ạ. À. Cho nên là ừ. hơi ít người xíu nhưng mà không sao. Nhân mình vẫn sẽ không? cố gắng. À. Tại vì tụi hai tụi mình là những cặp đôi gọi là cơm chó riêu luôn á, cơm tới riêu, cơm tới riêu đó. <laughs> đó. Thì à, ngày hôm hôm nay á cai có muốn khác biệt xíu là mình với bạn chung đội còn sim sam chung đội không hay là ờ, vẫn uh, ờ, chỉ cặp đôi bình thường bây giờ bạn mà muốn khác biệt nữa là bạn phải cho mình với sam chung đội bạn với sim chung đội là còn khác biệt nữa luôn á à, cũng hợp lý sao sao sim sim thấy vậy được không sim không thích sim không thích tôi không bao giờ làm bạn với kẻ thù ủa vậy vậy vậy vậy gì bạn kêu mình là kẻ thù hả ok được không dạ được. không cùng màu sắc chứ không phải là bạn bè đâu nha rồi rồi ok à. vậy thôi tôi sẽ chung đội với sam tiếp tôi là tôi chỉ muốn cho game thú vị hơn thôi được rồi ok vậy bây giờ ừ. chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với trò chơi này nha các bạn nha và nếu như người thua thì sẽ bị gì giờ nha phải à, cho cặp đôi thua là sẽ bị gì đi chứ à, Ôi, ví dụ như là chua. bao một chầu đi ăn chẳng hạn được không được được luôn bao được. đi ăn hai đi lao luôn bạn ơi ok được nhớ nha nhớ nha rồi ok được vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nữa bạn ơi và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy có bên kênh youtube của mèo simi kairon và sammy cùng với tất cả các thành viên của hero team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em còn bây giờ thì bắt đầu video nào let's go rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên để coi là gì gì đây Ồ, ờ, đào tuyết hả? Cái trò này là chúng ta sẽ phải đào tuyết cho cái người đối phương bị té xuống dưới được rồi Sam ơi, qua qua qua bên chỗ Phong nè Sam à Ai, quên, quên, quên, quên, quên Trời tự nhiên cây đào tuyết cho sim Ê, khoan khoan từ cây bây giờ cho hai chị em đấu với nhau trước đi Rồi anh em mình đấu nhau vậy nó mới công bằng à, đúng không? Mình rồi, mình nghĩ vậy nó mới công bằng á Rồi, sim Sam đấu đi Rồi, sim Ồ, để coi coi sim với Sam ai sẽ là người <laughs> giành chiến thắng đây Ờ, các bạn thấy được là sim đi đang kinh Wow, căng thẳng quá Né, né, né Ai cùng té luôn Hai chị em cùng té luôn mới ghê chứ trời Không sao hai chị em mình coi gì nó có nhau không Trời ơi may quá May cho cay đó Mình mình chỉ tính à, Mình tính là là Mình tính gọi là làm một pha chứ bạn làm pha gì pha gì pha gì pha gì pha gì pha gì pha gì pha gì pha gì pha gì yes một không nghiêng về đội của phong sam và dạ, một không nghiêng về đội của phong sam nha ủa tiếp dạ, theo là trò gì đây rơi cát rơi cát rơi cát rơi hả ok cái quần cát không cái quần cát <laughs> rồi xong cây với sam chết rồi giờ là còn phong với sim nè còn phong với sim nè hai anh em xì chung nè màu xanh nè sim ơi cố lên sim ơi cố lên cố là cố thế nào cố là cố thế nào sim ơi thua đi sim ơi múa vâng các bạn thấy được phong là xong múa chỗ khó khăn vậy phong hả không phong đang múa cứ để phong múa đi bình tĩnh cứ để phong ui ui hai đem đi chung hai đem đi chung ừ. cứ để phong múa hay quá hay quá à. Yeah, một điều một điều nghiêng về đội cái sim ui lại tiếp tục là cái trò đào tuyết nè mọi người oh my god cái trò đầu tiên này hơi bị vui đó nha ok bây giờ tiếp tục nha cay bây giờ mình để cho hội chị em đánh nhau trước đi rồi anh em mình đánh ok Wow, mà chúng ta thấy Ôi, rồi sao, ủa sao mình té rồi Ủa gì vậy Ủa dạ. Không, không, cái đó là mình à, mình tính trang gian xíu mà thôi Mình nghĩ lại không được cho nên là mình sẽ nhảy xuống, ok Mình chọc cay xíu ấy bạn ơi No, rồi sao xin té luôn rồi Ủa lại thắng hồi nãy là mình cho một cái xíu thôi ok rồi được rồi vậy là coi như là hai một yes hay quá vâng. bữa này là gì đây cái kỳ quá rớt ồ cái này lại là trò cát nữa ủa sao từ nãy giờ chơi trò này hoài ta sam ơi đừng có chạy sau lưng phong nha chạy sau lưng phong là chết á ok biết rồi đừng đừng lại gần tôi đừng lại gần tôi rồi sao không đi rồi ôi cái thằng ơi ơi con xí biết dạ. cay đây để cay chết cho dạ. Đó, thì nói chung là mình vẫn có một điểm mình vẫn có một điểm mà rồi vậy dạ. tính điểm mà đúng không tính điểm mà ok hai điều đi vậy tính là hai điều đi ok cái trò này là à, cái trò mà block <laughs> nó đổi màu nó nó đổi màu rất là một cách rất là gì ta nó ngẫu nhiên chứ không phải là chứ không phải mình đứng đâu nó vậy đúng rồi đúng rồi đúng rồi nó đổi màu ngẫu nhiên á cho nên là phải canh thôi sam ơi cái chân với sam dạ rồi ông có đánh từ đâu cay ơi cay cay cái tính chơi trò đánh sao vậy, tôi mới thấy cay đánh sao kìa có, có đâu ôi thôi xong tôi rồi oh my god no xíu té ơi no tôi té dạ. rồi sam ơi cái sam có chứ trời ơi hồi yeah, sao thắng rồi sim ơi mình thắng rồi sim ơi yeah. no. no ba hai rồi ba hai rồi ok tiếp theo là ui trời đánh nhau oh, tiếp hả trò này là chúng ta sẽ dùng cái con cá chúng ta đánh nhau ok hay quá sao mà để để để phong nhảy xuống nha yeah ba điều ba điều ba điều ok ba điều bạn ơi rồi tiếp theo là ủa tiếp theo là này ta? tiếp theo là thiên thạch rơi trên trời xuống ok Trời phải né thiên thạch sợ mà ok tôi cũng hơi bị sợ cái trò này luôn mọi người ui thiên thạch rơi kìa thiên thạch rơi kìa đâu rồi ôi rồi rồi rồi oh my god oh my god ôi núp ở dưới cái cây chắc ăn các bạn ơi nguy hiểm lắm nguy hiểm lắm ôi vậy là thiên thạch nó sẽ rơi cho đến chừng nào cho đến khi mà cái đảo này của chúng ta nó bị phá nát luôn á đúng rồi đúng rồi đúng chắc chắn sẽ có người bị bị bị cháy này nha ai okay, ai là ai người chết bị trước nè no no no cái đó bị cháy rồi mình còn một máu chưa no rồi rồi xong luôn cây bị đốt cháy rồi rồi rồi xong luôn cây đốt cháy rồi oh no oh no không bị Ôi sao mày thắng hả? Oh Ôi! bốn ba bốn ba bốn ba ủa gì đây hả? Dạ. đánh nhau với zombie hả đánh nhau đánh nhau zombie thế này đánh nhau zombie đánh nhau zombie đánh nhau zombie trốn trốn trốn trốn bây giờ chơi cái trò này phải tìm chỗ trốn sao dạ, phong lại dùng chích à phong lại dùng chích à ủa sao mình lên đâu ta <laughs> mình lên trước nha phong ủa ôi dâm ôi ui zombie rồi creeper đâu kiểu nhiều quá hả ngô tránh xa ra tránh xa nè sao cái nào cũng nguy hiểm vậy sao cái nào cũng nguy hiểm vậy ui tránh xa đây nè tránh xa mình ra mình chỉ cần bắn tụi skeleton này thôi ủa ủa sao tôi đứng ở đây mấy con ơi skeleton bắn ở đâu á ai ơi xin quá đau quá chứ không được Ripper tránh ra zombie tránh ra không ai được lại gần ta no creeper nổ no Ôi ơi Cây ơi Mình lên cung rồi mẹ chuối Con skeleton nó bắn mình No No mình sắp chết rồi no no no no no no no trời ơi ghét skeleton quá à mấy skeleton nó nổi đâu quá à ui ui ui zombie ôi skeleton ờ. đừng bắn skeleton ơi trời ơi skeleton đáng ghét ôi anh ca sao trận đấu này chưa kết thúc như vậy ủa mọi người chết chưa ừ, mình chết. yes mình thắng rồi yes vậy là bao nhiêu rồi vậy là ba điều đúng không Ờ, bốn uh, đều bốn đều bốn đều á bốn đều ok Ồ, đánh nhau ờ, nè cây cay ấy à. bây giờ là mà chị em đánh trước cho họ chị em đánh trước okay, đi ok ok, okay. Ôi, trời ơi, chúng ta đang thấy ở trước mặt chúng ta chính là chị em Sim Sam tướng đây Sam ơi, là ba sau lưng, có chừng, là ba sau lưng cái Sam Ok, ok Yeah ơi, đây, để cây Cây đón đây không cận game mới Sao, sao cây đón game mới Sao, ui ui làm gì, làm gì Ôi, làm gì, làm gì, làm gì làm gì làm gì làm gì làm gì làm gì làm cái này nè chứ làm gì làm gì làm gì làm gì làm gì làm gì làm cái gì à, à, à, khiên ông khiên ông khiên ông khiên chúng tôi không khiên ông khiên ông khiên ông khiên ông cay khiên ông cay khiên ông cay hả ờ, khiên ông cay không hẹn dùng khiên luôn cả chạy chạy cái cây vậy chạy cái cây ơ ơ ơ ờ làm gì làm gì làm gì ờ ờ sao nào ờ sao nào sao nào sao nào sao nào sao nào Sao nào cay Cay cái giỏi buông cái khiên ra Buông cái khiên ra Ủa thì bây giờ người ta cho cái khiên không xài khiên xài gì trời Nhưng mà tôi Trời ơi tôi không đánh được cay bạn ơi Cay thiệt sự luôn á And uh... Oh no Yeah Đây đi Cay nhảy lava luôn Tại sao biết sao không Nếu như mà Phong không đánh dạ ờ sao xin mấy màu rồi trời ơi này này ghê quá à. ôi trời ơi tiên ti đây đúng ngay người tôi luôn ui mình không bao giờ mày giỏi cái trò này á mình không giỏi cái trò này từ nào cái chạy đi chạy đi chạy đi ôi ừ. trời ơi quả tiên ti đây đúng người tôi luôn ui à, trời ơi quả tiên đúng người tôi luôn bốn sao bốn sao bốn à, rồi cây ấy à theo là gì đây là chạy nhanh nhất chạy nhanh à, nhất theo là vượt phải phải phải vượt qua bên mấy cái tấm mấy cái tấm ván này nè bạn phải nhảy qua mấy tấm ván này không được đạp vô đây yeah năm sáu phương phượng mình được dạ. thêm điểm rồi năm được được 5 điểm rồi ok mày quá à tiếp theo là ờ. one shot trời trời tôi cái này bắn một phát cái này bắn một phát là chết đó nha mình không giỏi thì sạm mọi người ôi simi mà không giỏi ai giỏi rồi one shot one kill one shot one kill Xin điều này nè. Thảm ơi, đừng đừng đừng có đứng ở trước mặt phong. Nguy hiểm lắm. Tôi đã nghe ra cái mũi tên đầu tiên rồi. Cái đó đây, đây, đây. Ơi. Ai. <laughs> Oh my gosh. Phong ơi, hai người Phong ơi. Hai người kìa. Mèo Simi, mèo Simi. Chúng ta đứng nói chuyện chứ gì đâu, cái đó anh ta gì? Yeah! <laughs> Trời ơi, tôi tôi tôi vội quá, tôi vội quá giỏi ờ. quá thank you ủa rusin lava năm bảy rồi năm bảy rồi ủa này lấy gì vậy bắt ờ, cua bắt cua bắt cua bắt cua trời ơi năm bảy rồi bạn ơi mình thua cái đó tiếp sim hai điểm rồi no À, ơi, ờ. lava dâng lên. Oh my god. Rồi, lava dâng lên đó. Rồi, rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong. Cái té rồi. Cái té rồi. Ai? Cái gì không? Trời ơi, tôi muốn nhảy qua. Sao mà tôi ngồi mã quá vậy trời? cũng té luôn á nhưng mà do phong chết trước á ơi năm dạ. tám rồi năm tám năm tám này bơi tiếp theo là bơi lên trời này. ơi khó quá bơi lên nhanh nữa à mình hiểu chỗ này ơi no ơ à. Đại diện ờ. Yeah, win ờ. Ờ, sáu tám sáu tám không sao sao thua hai điểm hay sao ơi cố anh sao ơi ờ ôi trò tiếp theo là ừ, phải đập, đập, à, đi hái mấy cái quả này ok đi hái ừ, quả ok ok à, cố anh sao ơi đào đào càng nhanh càng tối mà sao em thấy đường tối quá à không thấy đường Thế sao đào được đây tôi không thấy đường cay ơi simi phản bội cay rồi simi đi đâu rồi ủa simi ơi simi đâu rồi đây đây simi sao đào được nó kẹt lại sao đào được lỗi này này đi đâu này này vừa vừa vừa, vừa bận ra ngoài xíu bằng tay ui <laughs> tôi lên được nè ủa sao lên được hay vậy Sam ơi, nhấn ship, nhấn nhấn Ủa? nhấn nút ship là bay lên được. À. <laughs> Không biết yeah, luôn. 78 rồi, 78 dạ, yeah. Dạ. rồi. Trò này là chúng ta dạ, phải đánh, phải đánh cho mấy người kia đi xuống dưới, không có được đứng ở, ở trên cái cổng. Ok. Skyron, đẩy đẩy xuống hết. Sim uh, Sam Sam đánh sim đi, Sam đánh sim đi, phòng đánh cao nha. <laughs> xuống đánh xuống không chưa lên sam đứng trên đó đi sam đứng trên đó đi để phong bảo vệ sam à phong cận hả à. sao sao sao sao phong cận nè sao sao phong cận nè phong cận sao phong cận sao phong cận sao phong cận sao hả phong cận sao ơi đi xuống không được lên đây đánh phong đi xin đánh phong đi đánh phong sao đánh phong sao tôi đánh lần hai người luôn á chứ đó đánh phong phong không đánh phong không đánh phong không đánh phong nè đánh phong nè ô đánh phong không đánh phong không đánh phong không ấy à no No Trời ơi, tôi bị đẩy sạch Yeah tám điều rồi, tám điều rồi sao ơi, lực kèo sao ơi Ôi, tàn hình đánh nhau, tàn hình đánh nhau, tàn hình đánh nhau Ê, nhưng mà khoan, tôi có cái mũi tên ở trên ở trên vai Tôi có cái mũi tên trên vai, lỡ thấy thôi trời à, Như thấy cái mũi tên này á cái đó, cái đó chút, cái đó chút cây đâu chị à cây đang chạy cây đang chạy ơi hiện hình kìa hiện hình kìa hiện hình kìa hiện hình kìa tôi không biết đánh ai với ai luôn nha ơi tôi không biết ai là ai ừ. luôn á yeah dương văn cận rồi <laughs> hay quá chị ơi dương văn cận rồi cây ơi ok ok bây giờ còn sammy thôi lẫn vô mấy người đó đi sam lẫn lẫn lẫn vô mấy người đó quýnh luôn ừ ơi ủa trời ơi à, mình mình chơi pvp kém lắm mấy bạn ơi thiệt khổ ghê mini skyworld trời ơi dành dành dành trò này luôn rồi ôi nhiều đồ ngon nha nhiều đồ ngon nha nhiều đồ ngon nha ok mặc giáp vô ông có giáp chứ không tôi nhảy xuống để đánh mèo simi tôi nhảy xuống đánh mèo simi không kịp chị ơi không cỡ trời ơi sao mới nhảy xuống chết luôn không nhảy được không nhảy được cái này nhảy nó không được không cho nhảy luôn á sao mà không nhảy được sao mới nhảy không vậy con cái này nhảy nó bị chặn ờ, chặn lắc lắc màn hình trời ơi 18 Ê, rồi chưa kịp làm gì cây luôn mười tám với ờ, cây ghê trời tiếp tiếp màu màu gì nhìn ở trên tay á trên tay nó hiện màu gì vô màu đó à, không hay hay hay hay hay là mình phải đứng vô cái màu nào đó ta xong nó sẽ tự chọn ta hình như là ờ. nó chọn ừ. trúng màu của ai rồi ui màu xanh lá cây màu xanh lá cây xanh lá cây À đây đây. đây. Ủa? Ủa là là, là cái màu này á. <laughs> tôi chờ tôi tưởng màu tôi nữa. Ờ, cái này là phải đẩy người ta xuống nước, hình như là phải đẩy người ta xuống nước hay sao á. Ờ hả? Ờ đúng rồi. Đẩy người ta xuống nước, phải đẩy người ta xuống nước, Sam ơi. Cái đó nè. Ô đâu, Sam ơi. Đúng rồi, đẩy cái đó xuống. No! Cao lên! No! Cao lên! À mèo simi vậy đó, mèo Simmy vậy. Mèo simi á, mèo simi bạn tưởng mày đánh mày không được, mèo được mèo Simmy. Rồi xong cay bay vào luôn. Mèo simi á, mèo simi đánh mèo simi xuống, không cho mèo simi lên. Sao đây? Đây đây tôi. Đánh xuống. Không cho mèo simi lên. Ở bên dưới đâu là càng dễ chết. No. Oh no. Hay quá đúng rồi. Gì? Oh, no. Hay quá rồi, sao kết. Một mình Simmy chết. Sao lên? Sao ơi? Đây. 10 dạ. điều yeah. rồi 10 điều rồi hay quá Sam ơi hay quá Sam ơi wow. Ờ, ok rồi tiếp theo hình như là mình phải gì? giết dân làng giết giết giết giết dân à, làng dạ. giết dân làng ờ, giết yêu ừ, dân làng không không không không không phải giết dân làng thôi giết dân làng giết giết mấy cái ông kia chứ phải giết dân làng giết giết dân làng là trừ điểm giết mấy ông người xấu á giết dân làng là bị trừ điểm trời ủa bên đây không có ai vậy bên đây không có ông nào vậy giết mấy anh chàng người xấu á Anh chàng người xấu <laughs> giết mấy anh chàng người xấu Xin lỗi dùng ờ, từ oh, no. Nhầm... no, mày xin mấy cao điểm nhất kìa Sam ơi Đây tôi đang cố nè Đánh ra ngoài không? Đánh ra ngoài á Anh trai ơi, em cho em đánh là wow. ai thắng được cái nào luôn các bạn 11 10 11 10 Simi được 11 điểm à, Tim Phong thì được 10 điểm Ok Bây giờ là bắn gà bắn gà Cố xem Bắn bắn Gà đâu một con gà hai con gà ba con gà Ui Phong bắn hay quá bốn con gà Mình không giỏi cho bắn gà mọi người <laughs> Bắn gà trời ơi tôi không ngờ là có trò này luôn á Thôi cái gì chứ đi mấy cái thiện xạ này là phóng hợp phóng hợp phóng chơi được phóng chơi được đúng vậy chuyên môn mà luôn oh trời. my god gà nhiều quá nó đến từ khắp nơi luôn cứ nhìn một hướng mà bắn hơi sao nhìn một hướng thôi nhiều lắm nhiều lắm ồ oh, nhiều quá nhiều quá mấy con gà này xin lỗi mấy con gà nha mấy con gà cám xơi này là bọn mình phải giết được bọn nó để bọn mình lấy được điểm xin so so đi mấy em gà nhiều nha mấy em gà ơi ôi đâu yeah mười một điều một điều rồi mười một đều rồi gung quá sim ơi gung quá ok trò tiếp theo ờ trò này ờ, ui tôi biết trò này tôi biết trò này yes yes yes yes tôi biết trò này tôi biết trò này là ờ, sao ta qua cầu á đúng rồi đặt qua bên kia hay sao á ôi riêng trò này thì phong quá hợp rồi Ui! À, đi qua mà 12, 11 Yes, mấy bạn, bạn cá con đâu rồi, mấy bạn cá con đâu rồi Ơ, cái gì đây, hai lúa, hai lúa Trời, tôi rất giỏi luôn, trời, tôi siêu giỏi luôn Trời, trời này trời, hai lúa Hai, hai, hai ui ui hai chưa, ôi sao em được À, trời, trời, trời trời ơi tôi bị mất cái cây điều hãy đi sam hãy đi sam trời ơi sammy là hái lúa đẳng cấp rồi tôi là trò này tôi giỏi trò này tôi chơi giỏi lắm không này luôn rồi tôi cũng thắng luôn con con không luôn á ê tôi thấy bà này ít điểm nhất các bạn ủa ảo vậy tôi bà này ít điểm nhất luôn sammy mới là cao điểm nhất kìa mười hai điều mười hai điều à. mười hai điều rồi mười hai điều rồi sơ sơ ủa trò này trò gì đây library run à bắt cua bắt cua bắt cua oh my god ui ôi cái này khó nha cái này khó nha cái này là trò bắt cua các bạn ơi ồ oh, đúng rồi cái này bắt cua bắt cua cẩn thận nha xin mời ok ủa oh my god à? mọi người tập trung quá mọi người tập trung quá ủa này té à cà té à oh no oh no oh no oh no tôi té rồi ủa này sao tôi thấy mọi người đang sao? quá mọi người im lặng luôn các bạn à trời à, đây, ơi trời thật sự luôn phải cố gắng lên tôi phải cố gắng lên lấy lại danh dự lấy lại danh dự c c c c Ê ừ. Mình với bạn té Không biết này Không không không không không không biết chỗ ơi Không biết chỗ ơi có anh Sam ơi Bọn ừ. mình Ôi trời ơi Làm gì mà vội mà vàng Làm gì mà vội mà vàng Ủa hai điều hả Vậy là mười hai điều hả 13 điều, nãy 12 điều rồi. À 13 12, 13 12. Trời ơi. Ok, thôi lần này là chơi luôn, chơi luôn. Khỏi chờ, khỏi chờ cây ơi. no, tôi té sao ơi, Sam cẩn thận sao lên. Cây quá. 14 12. Trời ơi, 14 12. Trời ơi ờ, ờ, ờ. trời. Mọi người. Chung kết, chung kết, chung kết, chung Chơi game mọi người tập trung quá, mọi người chơi game tập trung quá. Chung kết, chung kết chung kết đâu mà chung kết hình như là còn đó sim ơi à! vậy hả tôi té rồi no rồi sao đầu tiên ờ, mười bốn này không không không không để thua rồi cố gắng cố gắng đều cố gắng đều điểm này sao ơi cố gắng đều điểm em tìm thôi rồi phải phải điều điểm lại phải phải điều điểm lại cố anh sao ơi cố anh cố lên dạ. simi té rồi simi té rồi chỉ còn cây đơn thôi Cái đó là cam kìa Ui No Yeah Trốn cây hết yeah, 14 điều 14 điều Trời ơi dạ, dạ, dạ, Căng thẳng quá Ôi mọi người thấy không từ nãy giờ Từ nãy giờ chơi game không ai nói tiếng nào luôn Tại căng thẳng quá Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò cuối cùng Trò này sẽ trò cuối cùng quyết định ai thắng ai thua Chơi không Chơi luôn Chơi luôn bạn Rồi tôi ghét nhất luôn phòng ơi Rồi Ai thắng ai thua Quyết định từ đây này ai thắng ai thua quyết định từ đây nè Riêng à, phần cuối Trời ơi Ôi xin lỗi Chúng ta bây giờ bắt Ây da Ê Sim ơi Cái Cái đi rồi Sắp cái này ta Đủ quyết định ai thắng ai thua nè bạn ơi Yeah Thắng rồi mà thắng rồi Phong ơi Thôi mình thua thôi ta thua Sim rồi Chưa chắc chưa chắc Sam ơi chưa chắc Sam ơi nguy hiểm Sam ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi được à, một chầu đi ăn các bạn ạ à.